từ từ từ từ đến cuốn này vô thôi ok dài 35 kg cố lên sếp ơi come on đi gà má đi gà sức năm sáu bảy tám chín mười đúng rồi sếp rồi quá quá đã hết sảy cơ mà bảy giờ tụi bài up arrow Chuẩn bị cho anh cặp ba chọc cua cho nó sốc Ok Dream là đời, Thor chính là nhà, thành công là sứ mệnh. có đẹp trai sếp à. sáu bảy tám chín cao lên nữa nơi quanh ra đạp dựa đạp chừng cong cơ cống cây này hư máy nha yes sir ù nặng vậy tạo đây tạo mỹ nặng quá Man! mà giữ lại Hết nổi rồi Phê quá Hết nổi rồi Quá phê Hết nổi rồi nói chứ tao là ờ, nằm này tiếng rồi đất nước là nơi mình hò hẹn nói chữ này ý sức à hút chữ nhỏ cái thằng yếu sinh lý nhất là kia phải hai phút thằng yếu nhất tập lăng của Phan Phúc Thì ra đi Phan Phúc vừa đó có bôi hết đâu Con là mẹ luôn 10 phút đi Ra đi nhậu nhốt phá hoài vậy quỷ thanh xà bạch xà này hey, hey, hey. Lăng gì mới mỗi hơn các bạn bốn Ah! đúng bản chất thôi bản chất là lăn là gồng bụng còn mấy động tác khác kệ nó à.